in the world tất cả đất hải đảo biển đông lãnh thổ lãnh hải tất cả đất liền treo cao lá cờ vàng sáu sao cánh trên nền xanh biển đông màu vàng ba sòng đỏ của em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại của năm bạn tế bạn tế bạn bạn tế em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại muôn năm đơ đơ đơ tôn kính nhớ ơn em phờ hoàng thế hoàng thượng lê điền vĩ đại muôn năm Trung Quốc xây nà đầu hàng bảo vũ khí suốt, súng đỡ riêng đạn đỡ riêng tịch thu tài sản ở nước ngoài tất cả thành phố 52 thành phố tất cả thành phố Trung Quốc đây nè đổi tên Đại Việt well total this land island here for Đại Việt great đời đời đời tôn kính nhớ ơn em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại muôn năm Thank you.